Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn uh, đi vào tiếng số 3 nha cả nhà Review tiến độ thi công của tiếng số 3 Thì uh, trong những cái video của Toàn mà Toàn review á Thì tiếng số 3 là một trong những tiếng mà Toàn uh, cũng thường xuyên review ờ, Ít nhất là tầm khoảng 3 video hoặc là hai video Trong đó có những cái video uh, phát trực tiếp Thì uh, hôm nay là ngày 3 tháng 11 Toàn vào đây Toàn review thì uh, Toàn thấy được là cống ở đây người ta đã đặt đặt vơi khá là nhiều hình như cái nhà thái thì ờ, đây cái hướng này toàn đang quay đây là hướng đi vào trong khu công nghiệp này thì hướng đi vào khu công nghiệp thì cống rải như là dày đặc luôn rải dày đặc luôn như cái nhà rồi à, ờ, đối toàn quay ngược lại này quay ngược lại đây hướng này là hướng đi ra đường đỡ tơ 741 này ngay phía trước kia ngay chỗ cái xe xe đậu á cái đường cắt ngang thì đó là đường DH Tân Hòa Tân Lợi thì cả nhà nhìn xa xa đúng không nhìn xa xa thì thấy cống rái rái dây đặc luôn tức là hai hai hai hai hai bên mép đường rái dây đặc luôn và ở đây à, chúng ta qua bên này một xíu đi đây là đây là đang hướng vào à, khu công nghiệp nha cả nhà thì cả nhà thấy này nhà thấy này hiện tại ở đây này đó, cái này là những cái bờ cống đã được rái rồi này đó, cống đã được rái như thế này rồi này cả nhà đây đây là tiến độ thi công của tuyến số 3 nha thì ờ, cũng ờ, tầm khoảng hơn 10 ngày hoặc là 15 ngày gì đó toàn mới quay lại review thì toàn thấy ờ, cống là đặt hết như thế này rồi cái nhà thấy này tiếng số 3 thì theo toàn nhận định đi tiếng số 3 làm nhẹ nhàng hơn so với tiếng số 4 tiếng số 4 làm nhiều công đoạn hơn cũng như là thời gian nó sẽ lâu hơn tiếng số 3 rồi một ừ, một một một một khía cạnh nữa đó là cái căn nhà này, này đó tính từ cái mép này tính từ cái mép này đi thẳng ra đây thì căn nhà này thì hiện tại uh, công trình đang giữ lại đó mà cho công nhân ở làm công trình này kia chứ thực ra là nhà này cũng sẽ ờ, được di dời nhé có nhà sẽ phá bỏ đi để mà làm tiếng số 3 tiếng tiếng tiếng số 3 sẽ đi ngang qua cái nhà này đây mình sẽ đi qua phía bên này <coughs> mình không biết thì hiện tại ở trong này hiện tại ở trong này thì uh... hello chú mình mình làm công trình ở đây thôi chú à trưa trưa chú không đi trưa ở đâu à à nhà nhà bự người ở đây đó hả tao mình nghĩ đó nhưng mà bây giờ chưa nghĩ hả kia nữa rủ về nhậu sớm hơi giờ nè à nhậu sớm giờ ờ, không có làm đó <laughs> à vậy là nghĩ nghĩ làm nghĩ làm đó nó rủ ra nhậu nè nhậu dùng tổng lắm sợ ta nói không làm nhậu ta nói à vậy là đang chờ anh em ra đây nhậu hả nhậu sáng giờ rồi à nhậu sao rồi à là nghĩ làm <laughs> nhậu ở tổng nhậu ta đi làm ta nấu dạ con hiểu rồi cái cái cái ờ, đặt cống này không bao lâu là xong hết cống này chú qua bên cầu bên kia luôn hả qua bên kia luôn. tới cái suối mà bự bự ngoài kia chưa à còn sao mút luôn kia nữa còn lâu rồi cái, cái cống này là mình đổ tại chỗ hay là người ta cẩu xe tới chú cống này nè à xe cẩu tới hả <laughs> có xe cẩu ý mình hỏi là xe cầu tới tới hay là là, là là người ta đối mà chú hiểu hiểu là uh, đặt xuống như thế này là phải có xe cầu chứ không thể nào mà, mà, mà người để đặt xuống được đúng chính xác thế nha mình phải có xe cầu mình được phải có xe cầu xuống nha đây này cả nhà nhà thấy không ạ đây là tiến độ thi công của tuyến số 3 nha à, trong những cái video uh, trong thời điểm bây giờ thì toàn review tiến độ thi công thôi nha cả nhà tiếp tục thi công tức là những cái hình ảnh à, những video mà chân thật nhất tại thời điểm mà à, toàn đang review ví dụ như hôm nay là ngày 3 tháng 11 2022 thì uh, à, tiết số 3 sẽ có những cái thay đổi như thế nào so với uh, những cái ngày trước những lần trước mà toàn review à, thì toàn sẽ review như vậy chân thật nhất còn uh, bất động sản thì toàn không có đề cập tới nhiều à, ví dụ như ở phía đây này nguyên một hàng này cho cả nhà nó view mặt hàng này đó để thắng ra ngoài cái đường Deuter à, ờ, đường Tơ đúng rồi để thắng ra thì tất cả những cái à, hai bên đường tiếp số 3 này đều có nguồn hết có nhiều ở đây thì toàn được biết là anh em đang đang chào ở đây rất nhiều lô ở đây thì giá cũng ờ, tốt hơn so với những thời điểm trước đó, nhưng mà toàn cũng không có bàn vừa bất động sản nhiều tại vì sao ạ thời điểm này ờ, bị ảnh hưởng của thị trường khá là nhiều nên giá bất động sản nó bị đau xuống một cái mức giá mà à, những nhà đầu tư á, thì người ta cũng không mong muốn mà những ờ, những nhà đầu tư mới những những khách hàng mới và mới tìm hiểu cái khu vực này muốn mua thì cũng ờ, cũng sợ à, tức là nhắc tay tức là mà mình ừ, đối mình đầu tư vừa vừa vừa quan điểm của toàn hiện tại đang là như vậy nhưng mà ờ, vừa lâu vừa dài nha cái nha vừa lâu vừa dài thì đây là một trong những cái khu vực à, những cái thị trường mà chúng ta nên đầu tư nên đầu tư như thế nhà và chúng ta đầu tư vào trung hạn và dài hạn thì chúng ta mới mới mới hy vọng là chúng ta sẽ thành công còn hiện tại bây giờ thì à, không thể nào lướt sóng được và bây giờ đầu tư như thế này này những người nào hiện tại đang cần ra ra đất tức là đang cần bán gấp và bán với một cái à, giá cực kỳ à, tốt cực kỳ ưu đãi có thứ gọi là bán cắt lỗ thì chúng ta nên ôm vào hoặc chúng ta nên mua nên mua vào còn những ai mà đang có ý định mua đầu tư và tầm nhìn tầm 5 năm 10 năm sau này mà khu công nghiệp nó hình thành á và chúng ta có những cái ờ, lô đất những cái cái vị đất mà uh, có thể là x2 x10 trong tương lai thì chúng ta nên mua như cái nhà quan sát thì ở ờ, tiết số 3 là có những cái căn nhà gọi là thật sự rất là bình tráng nha thật sự rất đẹp như cái nhà hiện tại đang xây đây nhà thấy không ạ rất là đẹp rất là bình tráng nhà cửa rất là khang trang khá là đẹp rồi bên, uh, bên tay phải hiện tại toàn đang đi đây toàn đang đi đây là toàn đang hướng vào khu công nghiệp nha cả nhà đây thì ở bên này người ta cũng xây nhà khang trang khá là đẹp tới lát nữa toàn sẽ đi ra ở phía à, phía ngoài phía ngoài mà ngay chỗ đường DTT à, cách cái giữa đường à, tuyến số 3 này và đường DH Tân Hội Tân Lợi á đường DH ngay nhà tư á thì cả nhà thấy ở đây nhà xây cũng rất là đẹp kiên cố và có thể nói là cực kỳ giàu thì mới xây được những cái nhà như vậy đây nhà thấy không ạ ở đây thì uh, hiện tại tiếng số 3 nó mặt bằng đã bằng phẳng rồi cho nên nó là vừa công đoạn công tác làm á những, những công đoạn làm á thì nó cũng sẽ dở hơn dở dang hơn so với những cái cái cái, cái công tác khác so với những tiếng uh, tiếng số khác nha so với tiếng số 4 thì tiếng số 3 còn thấy nhẹ nhàng hơn nhưng mà còn cái chỗ ờ, cái cầu á thì thì chưa thấy tiếng số 3 làm chưa chưa chưa có thấy tiếng số 3 làm như thế nào Rồi bây giờ cái khu công nghiệp này cả nhà, cả nhà nhìn xa xa xa xa xa xa múc múc đồng kia kìa thì đó là khu công nghiệp nha. Cái chỗ cái hàng cây á. À, thì mình có xe máy hay là mình có xe mình chạy xe vô luôn á thì thì thì được. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài đi. À, mình review ở đây là tiến độ thi công những đoạn nào đang thi công thì tôi sẽ review cho cái nhà cùng xem nha. Đó là toàn review những cái cái cái hạng mục mà người ta đang làm trên thị trường nha, đang đang làm trên thực tế cổ tích số 3 và hôm nay là ngày 3 tháng 11 2022 nha cả nhà thì à, cũng như tiếng số 4 thì tiếng số 3 có thể là hình thành à, tức là thông tiếng hồi khoảng cuối năm sau 2023 cuối năm sau nha cả nhà chứ còn hiện tại thì gì chắc chắn là chưa đâu hiện tại thì chắc chắn là chưa có thể hình thành được bây giờ chúng ta sẽ xem những cái uh, tin tức đi ha tin tức của bên đồng phố đi ở toàn xem nữa là có những cái tin tức gì hay lát toàn sẽ chia sẻ cho cả nhà <coughs> đây ngay chỗ vị trí này người ta đã lắp lắp cống này mình lại cho đây cho, cho, cho nhà cùng xem đây người ta lắp cống này đó, người ta đang lắp cống như thế này nhà thấy không ạ à, theo toàn nha theo toàn thì à, vị trí này cao á thì người ta sẽ lắp theo cái chiều nước thì đương nhiên người ta phải làm la lai đúng không tức là nó sẽ cái độ nghiêng thì uh, theo cái chiều này tức là bên trong này cao thì người ta sẽ làm nước á, nó sẽ chảy vừa cái suối ở phía à, qua cái hướng vào đường Delta 341 á thì nó sẽ có hai suối á nó, nó sẽ có hai cái suối suối suối rạc á thì uh, chắc chắn là hướng nước nó sẽ chảy vào đó theo toàn theo toàn uh, hình dung là như vậy hình dung là nước sẽ chảy vào đó nha cả nhà đây trước khi toàn đi thì toàn ờ, vừa xem được cái à, cái cái cái à, bài báo viết vừa bất động sản của Bình Phước đây này bài báo này như thế này cả nhà mình xem nha đây nói đó là kinh tế phía sau con sóc đất lịch sử đây là nói về Bình Phước nha báo của Bình Phước thì à, ở đây ờ, báo viết như thế này trong chuyến thăm và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Bình Phước trong tuần tháng 3 2022 vừa qua nhấn mạnh vai trò của quy hoạch Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định có quy hoạch tốt thì sẽ có dự án tốt có dự án tốt sẽ có nhà đầu tư tốt có nhà đầu tư tốt thì sẽ có việc làm tốt kinh tế tốt vì thế phải làm tốt quy hoạch quy hoạch phải tạo ra công ăn việc làm có công ăn việc làm thì sẽ có người đến ở quy hoạch phải đi trước một bước quy hoạch phải có tầm nhìn xa không chỉ 5 năm 10 năm mà là 20 năm 50 năm thậm chí hàng trăm năm vui hoạch mà kém doanh nghiệp chết chúng ta cũng chết quy hoạch phải tiết kiệm tài nguyên khai thác tối đa hiệu quả tài nguyên trong đó tài nguyên đất đai là hệ số không để ra được nên phải tiết kiệm đúng như cả nhà thì à, giống như mình vừa quay một cái video mình vừa quay một cái video ở tại à, tiếng 4 ngày hôm qua thì có có một người vào comment à, không biết là nhà đầu tư hay là có từng đầu tư đất như thế nào chưa hay là có quy hoạch gì chưa nhưng mà theo quan điểm của toàn á đó là toàn không có nói ai đúng ai sai hay là như thế nào nhưng mà tại ờ, theo quan điểm của toàn á thì tầm nhìn mới là quan trọng cả nhà không có một cái quy hoạch nào cũng như không có một địa phương nào mà không quy hoạch khu công nghiệp mà bỏ tiền ra làm những con đường lớn như thế này tuyến số 4, tuyến số 3 như cả nhà thấy bây giờ rất là ngổn ngang đúng không ạ cống nó bỏ đặt như thế này này đầy hết đầy rải hết khi mà quy hoạch đó thì có phải là tạo ra công an việc làm cho những cái người dân địa phương ở đây họ họ làm công trình ở đây đúng không tạo ra công an việc làm cho doanh nghiệp ở đây và đà, ờ, cụ thể chính xác là những cái ờ, doanh nghiệp mà đang đang thi công ừ, các tuyến ở đây này đúng không cả nhà đó rồi chưa cỡ là khi mà hình thành khu công nghiệp thì công nhân sửa vờ dân sửa vờ rồi mức sống sẽ khá khá hơn sẽ tốt hơn đó là những cái cái tầm nhìn vừa vừa lâu vừa dài còn đỡ hình thành khu công nghiệp thì mình không thể nói là một năm hai năm sẽ hình thành chắc chắn là sẽ chưa hình thành được một năm hai năm đâu và theo nhận định của toàn thì mình phải có tầm nhìn tầm 3 năm 5 năm thì ờ, khu công nghiệp mới bắt đầu tiến hành là ờ, khởi công thì đó là tầm nhìn của toàn có thể đúng hoặc sai nha à, còn có thể là theo quy hoạch thì có thể là 5 năm hoặc là 10 năm thì mới bắt đầu triển khai khu công nghiệp nhưng mà trên thực tế hiện tại ở Bình Phước như cả nhà đã thấy nếu như mà ai ai đang đang ở Bình Phước cũng như là những nhà đầu tư đã đầu tư vào Bình Phước thì không cần phải chờ đến một năm, hai năm, ba năm, hoặc năm năm hoặc là 10 năm mà là hiện tại ở Bình Phước đã có khu công nghiệp khởi công rồi và đang hình thành đó là khu công nghiệp Thành Phương, tức là khu công nghiệp tầng Tiến 1, tầng Tiến 2 á là đang đang đang được hình thành ở ngoài kia rồi, đang làm và tốc độ làm cực kỳ nhanh luôn. Thì đó nó đã hình thành. Ngoài ra ở Đồng Phú, huyện Đồng Phú nói riêng này, và tỉnh Bình Phước nói chung thì ở huyện Đồng Phú hiện tại đang có rất là nhiều khu công nghiệp mà đang được uh, quy hoạch uh, chuẩn bị đưa vào uh, đưa vào ờ, hoạt động trong những năm tới tức là một tầm nhìn khoảng 5 năm 10 năm ngoài ra thì còn có kêu gọi đầu tư trong nước và ngoài nước rất là nhiều cả nhà à, nếu cả nhà nào mà chịu khó tìm hiểu cũng như là là, là xác thực thì mới biết được như xem những cái video này của toàn đi đúng không không có một địa phương nào mà bỏ tiền gọi là ở đây khi mà làm làm con đường gọi là mấy trăm tí hay là mấy nghìn tí thì mới làm được một con đường như thế này chứ đâu phải mà tự dưng làm một con đường khi mà đã làm con đường như thế này thì phải có một quy hoạch rồi và chúng ta sẽ đọc đọc tiếp nha đọc tiếp là chúng ta phân tích này ở đây này cần minh bạch thông tin quy hoạch cách đây mấy năm sau khi nắm được thông tin quy hoạch đường 28m kết nối từ các khu công nghiệp phía tây nam thành phố Đồng Xoài. Anh Trần hương Thượng ấp 2 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đã vay ngân hàng 700 triệu đồng để mua thửa đó đất rộng. Cái này là đang lấy ví dụ nha cả nhà. Đang lấy ví dụ, tức là có người à, anh anh Thượng đó anh vay 700 triệu đồng của ngân hàng anh anh mua một lô đất là 1.000 mét vuông có chiều rộng là 12 mét chiều sâu là 83 anh thường cho biết trước khi mua qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình tôi được biết miếng đất dự định mua sẽ quy hoạch làm đường rộng 28m ta là chỉ đường 28m thôi tức là đường liên xã thôi còn đường tuyến số 3 này của mình là 42m lận nha 42m như vậy thì à, khi mà biết được thông tin quy hoạch đó thì làm sao mà biết thì à, trước khi mà quy hoạch thì à, trước khi mà khởi công như thế này thì đương nhiên là thông báo cho người dân là sẽ có quy hoạch rồi sẽ có những cái đi đền bù sẽ có những cái vị đất sẽ lấy và uh, gọi là làm tư tướng cũng như là huy động dân người ta họ hiến đất đó làm đường thì đương nhiên là biết quy hoạch rồi quy hoạch rất rất là dễ nha cả nhà rồi cụ thể là công văn số 188 ngày 26 tháng 9 2019 này đã có quy hoạch này của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài trên cơ sở tờ trình Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh Ủy ban tỉnh đã có quyết định số 2187 ngày 18 tháng 10 2019 phê duyệt báo cáo khả thi đầu tư xây dựng công trình. Thực ra là cái à, quy hoạch này ở đâu thành phố đâu xoài ở khu công nghiệp ở đó thì mình không có làm ở đó mình không biết nhưng mà cái đây là lấy dẫn chứng nha cả nhà cái này lấy dẫn chứng này lấy dẫn chứng lấy ví dụ lấy ví dụ để chúng ta đầu tư đất thì chúng ta có cái tầm nhìn xa hơn rồi theo quy hoạch tuyến đường bắt đầu từ km 51 cộng 060 đường DT741 đoạn từ cổng nông trường Tân Lập tức là ở Tân Lập đến gần hồ đập Bà Mụ à, là đường vành đai cả nhà kết nối đường kết nối DT 507 tại km 00 cộng 300 phía sau bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước đây là đường vành đai này đường vành đai 28m là chà, chắc là cái cái đường à, cái ví dụ này là đường vành đai 28m Tuy nhiên đến khi thi công tuyến đường đã thay đổi quy hoạch Thành ra đất của gia đình tôi cách đường gần 35 mét. Không chỉ hộ tôi mà có tới 7 hộ dân khác rơi vào cảnh dở khóc, dở cười khi có đất mà không có đường. Giờ tôi muốn làm nhà cũng không được, bán cũng không xong. Trong khi mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng khoảng 7 triệu đồng. À, cái này là do do bản thân của mình nha cả nhà cái cái quy hoạch là của của, của nhà nước thì chưa có bán nào trứng á, tức là chưa có, có bán nào trứng thì đương nhiên có sự thay đổi thì việc thay đổi quy hoạch hay là uh, chuyển hướng là là là ngoài uh, chục mét là chuyện bình thường nhưng mà cái này là do mình à, mình mình mình nắm quy hoạch không không không tới thì uh, hoặc là mình tức là mình mua trước đóng đầu hoặc còn có gọi là cầm đèn chạy trước ô tô á thì uh, giờ bị dính thôi thì cái chi chuyện này là chuyện bình thường là do bản thân của mọi người mà tại sao bị như thế này đó là cái lòng tham của mình đúng không ạ đó là lòng tham của mình tức là mình muốn ờ, giàu nhanh ở à, đây mình muốn giàu nhanh nha cho nên mình muốn đầu tư vào những cái vị trí đất như vậy cho nên bị dính là chuyện bình thường rồi thì bài bán này mình sẽ ờ, tập hợp mình làm một cái video sau mình làm video sau nha mình phân tích kỹ nha còn bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài à, ngã tư ra ngoài ngã tư sau đó chúng ta sẽ à, đi vào phía bên à, hướng đường tơ tơ chúng ta quay thêm nha cả nhà rồi cái nhà hãy theo chân mình nha rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi ra phía ngoài đường tơ tơ nha à, thì uh, trước khi đi thì chúng ta nhìn lại ở tuyến số 3 đây nè thì, thì ra đường tơ tơ cũng là tuyến số 3 nhưng mà nó nhìn lại ở khu khu vực mà gần khu nghiệp á sát khu nghiệp từ đây vào khu nghiệp tầm khoảng 500m thôi cả nhà không có xa thì cả nhà thấy là nhà đã được xây nhà đã xây này cũng có nhiều người họ review rồi toàn cũng review trên nhiều video rồi nhưng mà ý nó là toàn phải nhìn quay lại để cho cả nhà nhìn nhìn lại một lần nữa thì uh, video của toàn thì uh, thường là sẽ dài hơn so với những video của những uh, những bạn khác review nhưng mà toàn muốn là review chân thật nhất luôn là quay như thế nào thì mình sẽ đến như vậy ha, à, mình mình mình sẽ up lên như vậy luôn cả nhà cả nhà thấy có nhiều lúc thì nếu mà phân tích về bất động sản thì nó có nhiều cách để mình phân tích cũng như là nhiều cái à, khía cạnh để mình phân tích và mỗi người á sẽ là một cái à, cái phân khúc riêng thì sẽ phân khúc thì sẽ phân tích riêng và tùy theo cái nhận định của từng người tại thời điểm đó nữa có người thì nhận định khác cũng giống như toàn toàn xem rất là nhiều video của những của những người khác ha, có những cái người rất nổi tiếng mà mỗi người sẽ có một cái nhận định riêng còn đó ví dụ như uh, có người á thì nhận định thị trường hiện tại bây giờ đang rất là khó khăn đang rất là khó khăn cho nên đó là bắt buộc phải uh, à, tiết giảm cũng như là không nên đầu tư uh, nên giữ tiền mặt nhưng mà đối với những người khác thì phân tích là thời điểm này là một thời điểm uh, nên mua bất động sản nên ôm những cái nguồn bất động sản tốt và chờ ờ, đợi thời cơ chờ thời gian và chúng ta sẽ có tài sản à, không nên giữ tiền tại vì thời điểm bây giờ lạm phát mà giữ tiền thì nó sẽ bị mất giá đó, hai cái uh, tư tưởng cũng như là hai cái luồng mà uh, phân tích khác nhau cho nên uh, do bản thân mình thôi cả nhà do bản thân của mình thôi thì uh, mình nhận định như thế nào thì nó sẽ như thế như thế đó và quan trọng á là cái nguồn tiền của mình cái dòng tiền của mình cái dòng tiền của mình uh, tốt dòng tiền của mình tốt nha thì uh, mình có thể mua bất động sản bất cứ lúc nào và mình mua bất động sản theo cái uh, cái khả năng của mình nhưng mà với cái dòng tiền của mình không tốt mình đang chặt vặt thì uh, theo toàn là làm sao cân đối được cái cái cái cái nguồn tiền tức là tiền ra tiền vào tiền tiền ra và tiền vào á tức là cái dòng tiền nó hàng ngày của mình đó mình đủ khả năng mình mình mình trả nợ ngân hàng khi mình mình sử dụng lô đất đó mình vay và mình đủ khả năng nhé lên em nha và mình đủ khả năng á là mình xây sơ có rất nhiều à, nhà đầu tư họ quay ngân hàng quá quá khả năng của mình quá khả năng của mình cho nên đó là cái ờ, cái dòng tiền đó mà đầu tư hoặc là ờ, cái dòng tiền mà hàng ngày không có nhiều mà với ngân hàng quá nhiều thì sẽ xảy ra tình trạng là à, đuối đuối sức khi đuối sức thì bắt buộc là phải ờ, phải cắt, cắt giảm cắt lỗ và bán lỗ bán lỗ rồi hiện tại toàn đứng toàn đứng vị trí này nha đứng vị trí này thì tổng vây ra đây là ngay chỗ này là ngã tư của tuyến số 3 và đường DH Tân Hòa cái hướng này thì đi, hướng vừa này hướng này này thì sẽ vừa hướng ờ, Tăng Lợi vừa hướng Tăng Lợi thì chúng ta chúng ta đi vừa hướng này này chúng ta sẽ gặp tuyến số 4 này cả nhà ở cái nhà thấy hình canh ở đây ở đây hiện tại là chưa hình thành mà dân cư cũng sống ở rất đông đúc rồi cả nhà thấy không ạ rồi đây là ngã tư ở ờ, tính tiếng số 3 đây thì cái cái căn nhà đó căn nhà hiện tại cái nhà đang thấy phía trước này hai căn đó thì sẽ bị mất nha phía số 3 đi ngang qua này sẽ bị mất rồi hướng ngược lại đây hướng ngược lại ở đây hướng này nha thì hướng này sẽ là đi về tăng Tiến ở cái nhà thái là nhà văn hóa ấp bằng chắc không thì chúng ta đi hướng hướng này thì chúng ta sẽ vừa là tăng Tiến chúng ta là đường DT741 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào ờ, bên trong chúng ta đi vào khu công nghiệp đây đây là chúng ta đi vào khu công nghiệp này chúng ta đi đang đi hướng này này chúng ta đi đi hướng này vào khu công nghiệp và như cái nhà Thái thì ở phía này người ta cũng báo cống và cái nhà Thái hiện tại thì ở đây à, cống người ta cũng đã bó khá là nhiều cả nhà tức là cống ở hai bên hướng này là hướng này này là hướng đi ra đường DT741 thì à, chúng ta sẽ đi ra ngoài này xem thử là người ta đã báo cống như thế nào hôm những video trước á toàn quay á thì cũng đã thấy báo cống rồi thì uh, bây giờ video tiếp theo này à, video tiếp theo như thế này thì à, chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa nha nhìn lại một lần nữa ở đây thì có bạn đang tư vấn khách này nha, cũng có khách lên mua nha cả nhà rồi thì uh, mình cứ ra đây mình vay đã rồi ở đây thì à, mình sẽ à, quay với tiến độ thi công tiến độ thi công của tiếng số 3 cho nên là mình cứ à, tập trung quay tiếng số 3 đã còn lát nữa mình có thời gian thì mình sẽ lại mình mình mình xem bạn đó tư vấn gì với khách <laughs> tại bạn đó đang tư vấn cho nên là cũng không nên xem vào đúng không cả nhà rồi cái nhà thấy đây này cống là được bỏ rồi này à ở đây ở đây cống đã được lắp luôn rồi cả nhà đã được lắp luôn rồi này tức là cống đã được tháo xuống xong lắp luôn rồi này cả nhà đây này hả cả nhà thấy không ạ à? thả xuống rồi lắp lắp lắp lại luôn rồi đó cả nhà thấy không ạ à? đây ở đây à, khách vẫn mua nha tức là à, mấy bạn nhân viên à, bán đất hay là anh em làm đất với nhau á thì vẫn vẫn dẫn khách vào bình thường nha vẫn dẫn khách vào thì bây giờ mình chỉ đi quay như thế này à, cả nhà thấy không ạ để chúng ta cập nhật thôi cả nhà cập nhật về tiến độ thôi nha còn muốn mua bất động sản thì cứ liên hệ toàn thực ra ở đây nguồn nhiều lắm nên toàn cũng không muốn bàn nhiều về bất động sản lúc này thời điểm này nữa bàn nhiều nhưng mà bản thân toàn cái bản thân toàn ấy nha toàn không có làm marketing nhiều so với những bạn làm công ty thì um, khách hàng cần thì thì, thì, thì, thì liên hệ toàn cần mua cần bán thì cứ liên hệ toàn hoa toàn sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà cả nhà thấy không ạ rồi cả nhà thấy này lúc nãy toàn nói là ở ở đây á cái ờ, nhà người ta xây đi rất là khang trang khá là đẹp gọi là cần phải có tiền rất nhiều tiền ấy thì mới xây được những cái nhà như thế này bản thân toàn cũng vậy phải có rất nhiều tiền ấy, thì mới mới mơ là mình xây được cái nhà như thế này và mình ở đúng không cả nhà chứ không có tiền thì làm sao mà xây được và cái nhà như thế này rất là đẹp đây cả nhà thấy này cống đã đã, đã, đã, đã bó xuống dưới đất rồi đã bó xuống rồi lắp lại rồi mình đi xuống tới chỗ kia một xíu nếu có thời gian á thì à, có thời gian thì mình sẽ đi à, đi ra ngoài à, ngoài suối ngoài kia ngoài suối tiếng số 3 nhưng mà chắc toàn sẽ hẹn lại à, video sau toàn sẽ hẹn lại video sau toàn sẽ đi nha còn bây giờ thì toàn sẽ quay video đó cả nhà cập nhật tiến độ thi công thôi cống mà đã bó như thế này thì chắc sắp là xong rồi cả nhà sắp xong rồi á sau này chỗ này chỗ này sau này hình thành lên là gọi là cống thoát nước này nhưng vị trí là là, là cống này nhưng vị trí là cống tổng quay video như thế này nha cả nhà sau này đợi ý nha Có mua đất đợi ý nha cả nhà <laughs> Đợi ý những cái cống nha Đó Nhà này đẹp cực kỳ đẹp đúng không cả nhà Có tiền mới mới xây được cái căn nhà như vậy Không tiền thì lấy gì xây Rồi ở chỗ này cũng có ờ, Toto Studio tức là tức là xem hả cả nhà Toto là xem đúng không ở đây ờ, có khá là nhiều có khá là nhiều người vào đây mình thấy à, vừa thấy chiếc xe đã đi ngang qua đó nữ nữ lái nhìn ra kính thì thấy cũng khá là đẹp <laughs> nữ ở dưới này cũng, giàu lắm cả nhà rồi cái nhà thái này hiện tại ở đây này đó chỗ này là lớp cống rồi nè ở chỗ này lớp cống này con ở đây con ở đây to cả nhà ơi to hơn con tiếng số 4 luôn nữa mình coi thử đường kính bao nhiêu đường kính bao nhiêu ta to lắm cống này to lắm cả nhà anh này cả nhà nhìn này ô oh, wow thấy không to lắm đây cống cực kỳ to luôn mà không biết cống này là cống uh, ờ, lấp chỗ nào to lắm cống to lắm thôi toàn đi bộ như thế này là là là là, là cũng cái nhà thấy cũng cũng cũng hợp lý rồi đó cả nhà tức là ờ, đủ đó chúng ta biết là tiến số 3 là tiến độ thi công nó đã tới đâu rồi á cái nhà mua đất á hay bán đất thì cứ liên hệ cho toàn có thời gian nữa thì toàn sẽ review vào những video sau thì cứ tầm khoảng vài ngày toàn sẽ review nha cả nhà à, vài ngày toàn sẽ review thì cả nhà cứ yên tâm toàn sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà à, những nhà đầu tư nào mà ở xa mà không có không có thời gian đi đi đi đi lên trên này á thì cứ theo dõi cái và cái video của toàn đó mà biết về tiến độ thi công thôi nha tiến độ thi công còn bất động sản thì à, mình có thể phân tích vào những cái à, giai đoạn khác và những video khác rồi thì à, trước khi kết thúc video á toàn xin chào tạm biệt cả nhà hẹn cả nhà vào những video sau và toàn sẽ tiếp tục review cũng như là cập nhật tiến độ thi công Ờ, ở, các tiếng tiếng 3 tiếng 4 tiếng 2 nha cả nhà và các khu nghiệp ví dụ như khu nghiệp Thành Phương đó là tăng tiếng 1 của tăng tiếng 2 hiện tại đang à, đang đang được làm á thì khu nghiệp này khu nghiệp Thành Phương này chắc chắn sẽ sẽ hình thành trong tương lai tầm khoảng một năm hai năm là hình thành à, có khi là qua cuối năm sau là hình thành rồi đưa vào sử dụng rồi rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ